Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng bóng đá nha anh em. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tiến sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu tại bảng G à, vòng loại Euro 2024 đó chính là trận đấu của cái thằng Slovakia cùng với Bosnia nha anh em. Đấy thì hai thằng này đang nằm ở bảng G à, cũng như là trong ngày hôm nay có bốn trận đấu cùng giờ được diễn ra đó chính là 1 giờ 45 rạng sáng 27 này đấy nhưng bên cạnh đó sẽ có hai trận tại bảng G đầu tiên là cái cặp đấu giữa Slovakia và Bosnia này thứ hai là cái cặp đấu ờ, cùng bảng đó chính là Bồ Đào Nha với cái thằng Luxembourg thì cái cặp đấu của Bồ Đào Nha với Luxembourg thì Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em rồi anh em có thể vào cái kênh Tiến số kèo để anh em tham khảo cái mã kèo này nhé đấy à, và tiếp theo đây tiến sẽ nhận định và phân tích luôn cái trận đấu còn lại đó chính là cặp đấu giữa Slovakia cùng với cái thằng Bosnia thì à, trước tiên anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng FIFA của hai đội này anh em có thấy à, không có chênh lệch nhau cho lắm nha anh em khi mà à, Slovakia xếp ở thứ 54 thế giới còn cái thằng Bosnia này cũng đứng đến 57 thế giới đó cái thành tích không có là không không tệ đối với Bosnia nha anh em thì nhìn vào cái bảng đấu này thì uh, cái cạnh tranh của các đội bóng đang rất là quyết liệt thậm chí các thằng Iceland Iceland cũng đang có một cái thứ hạng tại FIFA là 60 sáu mấy rồi anh em đó thì chắc chắn trong cái đó trong cái bảng xếp hạng này thì chính Iceland cùng với Slovakia và Bosnia là ba cái ứng cử viên cho cái ngôi nhì bảng cũng như là một cái vị trí cạnh tranh top 3 cho cái bảng G này nhưng nhưng anh em có thể thể thấy là thằng Luxembourg vừa có một cái trận hòa rất là hay trước thằng Slovakia đó một cái trận hòa phải nói là rất là tốt luôn thì điều này cũng giúp cho Luxembourg chen cái chân vào cái uh, uh, nhóm 4 đội có thể cạnh tranh cái vị trí để giành vé vào tiếp theo đối với Bồ Đào Nha riêng Bồ Đào Nha thì tiếng chắc chắn 90% là Bồ Đào Nha sẽ nắm cái ngôi đầu bảng ở cái bảng G này đó vì cái đội hình Bồ Đào Nha năm nay rất là mạnh anh em anh em nhớ nha cũng như là quyết tâm của anh Bảy đó thì anh Bảy chắc chắn sẽ muốn kiếm được nhiều bàn thắng hơn trong những trận trận đấu sắp tới để chứng tỏ mình vẫn cái còn sung sức thi đấu đó cho nên à, cái vị trí đầu bảng gì tiến vẫn ưu tiên cho anh bảy cùng với bồ đầu nha nha anh em thì trước tiên trước khi mà mà tiến ờ, nói về trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại ờ, ở trận đấu này nhà cái đã đánh giá hai đội là đồng với nhau và đã đưa ra mức kèo đồng đó dù cho và đánh giá là cái hàng chủ nhà Slovakia sẽ có được cái lợi thế uh, ít hơn chút đỉnh thôi so với Bosnia vì với lợi thế trên sân nhà cũng như đã hòa ở cái trận ờ, đầu tiên đó cũng như là đã hòa trước cái trận đầu tiên với cái thằng Luxembourg cũng đã khiến cho cái thằng Slovakia này mất đi một lợi thế nào đó đó trước uh, ờ, mọi đối thủ mà cạnh tranh vị trí top 2 cũng như top 3 tại cái bảng G này và Bosnia Bosnia là cái đội mà đang có lợi thế lớn nhất tại cái bảng ờ, G này khi mà vừa đánh bại cái thằng uh, uh, vừa đánh bại cái thằng mà Iceland đó một cái đối thủ mà ngang cơ nhưng đã hạ gục Iceland với một cái tỷ số đậm đó chính là 3 không đấy thì sau khi cái trận thắng này chắc chắn sẽ tiếp thêm rất là nhiều ờ, cái cái ờ, sức lực cũng như là là cái tinh thần thi đấu cho đồng đội của Bosnia đúng không anh em đó và chắc chắn với cái mã kèo hiện tại trước khi mà mà tiến đưa ra mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì chắc chắn anh em cũng hiểu là một đội vừa hòa trước cái đội bóng yếu ở trận lượt đấu đầu tiên là Slovakia này đó còn một cái đội thì Bosnia vừa thắng cái đội ngang cơ là Ireland với tỷ số cao đậm 3-0 và Bosnia đang có lợi thế rất lớn để cạnh tranh cái vị trí top 2 tại bảng G này thì chắc chắn nhìn vào cái tỷ lệ kèo thì nhà cái đánh giá Slovakia với đội chủ nhà với lợi thế là đội chủ nhà nên cái mức uh, ăn nó sẽ thấp hơn đó cũng như là một điểm chỉ với một điểm có được thì chắc chắn ở Slovakia này sẽ dâng cao đội hình và tìm kiếm một cái chiến thắng trước Bosnia nếu như mà có thể muốn giành vé và đi tiếp ở cái vòng loại Euro đúng không anh em thì đó chỉ là những cái mã kèo mà Tiến vừa nói để cho anh em tham khảo sơ qua thôi đó những cái thông tin mà Tiến nói cho anh em tham khảo thôi và trước khi mà Tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà Tiến chọn ấy thì anh em hãy cùng Tiến đi qua phân tích cũng như nhận định kỹ hơn về hai cái đội bóng này đó để chúng ta có thể đưa ra những cái mã kèo mà ok nhất ok cho anh em đấy thì uh, trước tiên trước tiên thì anh em xem qua về cái phong độ của đội chủ nhà trước nha trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về phong độ chủ nhà của cái thằng Slovakia thì sau khi có trận hòa 0-0 trước cái thằng Luxembourg này thì trước đó uh, cái phong độ của Slovakia cũng không được tốt nha anh em đó không được tốt khi mà gần nhất là hai trận giao hữu với Chile cùng với ờ, Montenegro thì Slovakia đều có tỷ số hòa đó lần lượt là hai đều trước uh, Montenegro này và 0-0 trước Chile này đó và trước đó tại cái giải Nation Cup thì Slovakia cũng chỉ có được hai chiến thắng trước cái đội ờ, Belarus này cùng với ờ, Azerbaijan đấy thì hai cái thằng này chỉ là những cái đội bóng mà đội bóng tầm trung thôi đội bóng rất là yếu nha anh em đó nếu mà so sánh với Slovakia thì chắc chắn là cái thằng Azerbaijan cũng như Belarus này sẽ không có được một cái vị trí trên bảng xếp hạng FIFA uh, được ổn định uh, như là cái thằng Slovakia đấy Ngoài ra thì Asloviga phải nhận thất bại 1-0 trước cái thằng à, Kazakhstan này, một đối thủ à, được đánh giá là yếu hơn Asloviga đấy và một trận thua ở lượt về cũng trước cái thằng Kazakhstan với số 1-2 này đấy và thậm chí là thua ngược cái thằng mà Azerbaijan ở chặn lượt về với số 21 trong khi đó lượt đi đã thắng với đội bóng này 1-0 thì các mà cái đội mà mà cái thằng Slovakia này đều đối đầu thì đều là những đội bóng ở tầm trung thôi những cái đội tuyển mà ngang cơ thậm chí là yếu hơn rất là nhiều so với Slovakia nhưng cái phong độ của đội bóng này thật thậm chí là là rất là tệ phải nói là rất là tệ không được tốt khi mà nhận những kết quả uh, không có khả quan trước những cái đội bóng này đúng anh em đấy và trên sân nhà trên sân nhà thì uh, tiến sẽ cho anh em xem thêm cái thành tích uh, sân nhà này đấy thì cái thằng Slovakia này vẫn chưa được biết cái mùa chiến thắng ở năm trận gần nhất khi mà thi đấu trên sân nhà để một cái phong độ ờ, khá là tệ khi mà có được ba trận hòa cùng với đó là hai thất bại uh, trước mọi đối thủ khi mà được uh, thi đấu trên sân nhà còn về đội khách uh, Bosnia đội khách Bosnia nha anh em thì uh, đang có phong độ uh, khá là tốt khi mà có cái chuỗi uh, chỉ phải nhận 3 thất bại thôi và hai trận hòa cùng với đó là 5 trận thắng ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó riêng cái trận giao hữu thì chỉ là những cái cái mà thi đấu để thử nghiệm đội hình thôi nên tiến sẽ không nói nhiều nhưng mà anh em nhìn vào cái ờ, giải Nation Cup thì cái phong độ của thằng Bosnia này ờ, tương đối tốt nha anh em đấy đặc biệt là có ờ, đến 3 chiến thắng hai trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại ở trận lượt về tại Nation Cup trước cái thằng Romania thôi đó nhưng ở trận lượt đi ở trận lượt đi thì Bosnia cũng đã thắng cái thằng Romania này trên sân nhà với tỷ số một không đấy và lượt về phải nhận thất bại 4-1 trước uh, Romania trong khi đó thì uh, uh, Ờ, Bosnia cũng đã có một trận hòa trước Phần Lan này đó rồi một trận hòa trước Montenegro và đây là hai trận lượt đi tại Nation Cup nha anh em nhưng mà khi mà trở về trên sân nhà thì Bosnia đã làm rất là tốt khi mà lần lượt giành chiến thắng trước cả hai đội luôn đấy 3-2 trước Phần Lan cùng với 1-0 trước Montenegro một cái vòng độ khá là ấn tượng à, và mới đây mới đây tại cái vòng loại Euro ở lượt trận đầu tiên thì Bosnia trên sân nhà cũng đã hạ gục cái thằng Iceland với tỷ số là 3-0 đây thì ở trận đấu này uh, ờ, Bosnia đã Bosnia ờ, Bosnia đã có cái mức handicap là chấp đội khách với mức là nửa trái nha anh em đó và đã thắng rất là đậm với tỷ số 3-0 cũng như là thắng luôn cái mã kèo handicap ở trận đấu này một cái phong độ ờ, khá là tốt dành cho cái thằng Bosnia à, và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội này đấy thì ở ba trận mà đối đầu nhau gần nhất thì lợi thế dường như là đang nghiêng về chút đỉnh dành cho Bosnia khi mà có được hai chiến thắng và một thất bại trước Slovakia nhưng mà hai cái trận ờ, đối đầu mà gần nhất tại cái vòng loại World Cup thì đã diễn ra vào năm 2013 rồi anh em đấy đã 10 năm rồi 10 năm rồi thì hai đội này mới tái đấu với nhau và chắc chắn là hai đội sẽ có nhiều tiến bộ hơn cũng như về cái lực lượng ờ, ờ, đội hình sẽ có nhiều mới mẻ hơn đúng không anh em đấy cho nên cái thành tích mà 10 năm trước thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái cái trận đấu này cả à, và theo tiếng nghĩ thì à, cái trận đấu này sẽ rất là ngang tài ngang sức với nhau vì cái thằng Oslo với vừa trải qua một trận hòa thất vọng trước uh, cái thằng Luxembourg ở cửa dưới này đấy và chỉ có một điểm trên bảng xếp hạng thôi nhưng ngược lại thằng Bosnia lại đang có 3 điểm và đang nắm chắc cái lợi thế mà mà mà uh, đi tiếp trong tay à, với với cái lợi thế rất là lớn so với thằng Oslo với Kia cùng với Iceland đúng không anh em đấy và chắc chắn là Bosnia chỉ cần hướng đến một cái trận hòa ở cái trận đấu này thôi là mọi cái lợi thế sẽ sẽ sáng hơn sẽ rất là sáng dành cho Bosnia luôn đấy nhưng nhưng uh, chắc chắn là Bosnia nó sẽ uh, uh, nghĩ đến một cái trận thắng hơn là là một cái trận hòa trước Slovakia còn đối với Slovakia cũng vậy đó với cái mục tiêu muốn đi tiếp vào loại gold bắt buộc cái thằng Oslovica này phải thắng trước Bosnia để ờ, nuôi cái hy vọng đi tiếp đúng không anh em cho nên cái trận đấu này rất là hấp dẫn à, và tiến chưa trước tiên về cái trình độ của hai đội là ngang bằng nhau cũng như về cái uh, mục tiêu mà đi tiếp của hai đội với cái quyết tâm rất là lớn thì tiến lại ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo gốc ở trận đấu này cũng như là anh em có thể vào cái mã kèo thẻ kèo thẻ cũng được nha anh em đó anh em có thể đầu tư vào mã kèo thẻ cũng như kèo gốc vì cái uh, uh, mức độ của cái trận đấu này khá là quan trọng dành cho hai đội bóng ok cho anh em thì hiện tại trên trang hiện tại trên trang tiếng cho anh em xem hiện tại trên trang thì uh, chỉ có những mã kèo chấp cũng như là mã kèo tài xỉu thôi và mã kèo gốc mã kèo thẻ vẫn chưa có đó vì hiện tại tiếng nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ youtube để cho anh em có thể dễ dàng tìm kiếm và tham khảo các mã kèo đó cho nên chưa có được những cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc nha anh em nhưng uh, khi trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tầm ờ, vài tiếng đồng hồ thôi chắc chắn nhà cái sẽ đưa lên đầy đủ mã kèo chỉnh trang cho anh em chơi đó lúc đó sẽ có kèo thẻ kèo góc đồ và anh em muốn vào mã nào vào kiên tiến thì sẽ ưu tiên cho cái mã kèo tài gốc ở trận đấu này hơn đó vì cái mức độ mà mà rất là quan trọng của cặp đấu trong cái trận lượt trận này cũng như là anh em có thể đầu tư thêm cái mã kèo tài thẻ vàng anh em nhớ nhé đấy thì ờ, với với cái trận đấu này với cái trận đấu này tiến sẽ ưu tiên cho anh em à, với mã kèo hiện tại tiến sẽ ưu tiên cho anh em là đi vào cái đội khách nha anh em đấy Tiến sẽ ưu tiên cho anh em là đi vào cái đội khách Bosnia à, với với mức là kèo đồng bỏ một ăn 1.02 này đấy thì đây chỉ là những cái ý kiến tham khảo của Tiến dành cho anh em thôi nhé vì thằng Bosnia này đang có phong độ rất là sáng đó cũng như là mới vừa giành được chiến thắng rất là đậm trước uh, cái đối thủ cạnh tranh ờ, cạnh tranh trực tiếp ngược lại đội chủ nhà lại phải hòa trước một cái đội uh, dưới cơ rất là nhiều đấy thì với cái phong độ của Nea thì một cái trận hòa cũng như hướng đến một chiến thắng trước cái thằng Slovakia này chắc chắn là sẽ dễ dàng thôi không có khó khăn đâu cho dù trận đấu này khá là cân bằng với nhau đó ok cho anh em thì đây chỉ là những cái nhận định và ý kiến riêng của Tiến về cái trước cái trận đấu mà thôi vì Tiến vẫn chưa nắm được cái đội hình ra sân của hai đội cũng như là chưa biết được cầu thủ nào chấn thương hay là chơi với sơ đồ tấn công hay phòng thủ đấy nói chung là trước giờ bóng lăn đi Tiến sẽ đẩy những món kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo à, và anh em thấy cái việc mà mà tự cầm cái trang chơi nó có chủ động không anh em đây anh em mà cầm được cái trang chơi như tiếng thì nó rất là chủ động đúng không mình thích vào mã kèo nào mình vào cũng như là anh em có thể đợi bóng lăn đi có thể đợi bóng lăn tầm 50 phút đó lúc đó mà xem thế chặn hàng này đá như thế nào kiểu như bây giờ anh em thấy khó quá không biết bắt ai đúng không không biết chọn ai thì cứ đợi 50 phút đi thậm chí là đợi 15 20 phút coi hàng này nó đá cái chân nó ra sao đó xong rồi lúc đó anh em thấy ừ thằng Bosnia đã hay này đó thì anh em hả vào nó cũng vẫn chưa muộn đúng không hoặc là anh em thấy ừ thằng Slovakia này cái tỷ lệ thắng nó cao hơn nó đã hay nó săn nhiều hơn đó thì lúc đó anh em lại đè vào cái vào cái kèo là Slovakia nói chung khi mà anh em cầm một cái trang để chơi thì anh em rất là được chủ động không có bị động mà như là phải chơi báo ngoài trước bao bốn tiếng đúng không anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò phải báo trước bao bốn tiếng hai ba tiếng gì đó lúc đó anh em chưa có biết được cái đội hình ra sân của hai đội nữa chưa biết là hai đội đá như thế nào nữa đó rồi lúc đó anh em muốn đổi kèo cũng đâu có được đâu đúng không đấy cho nên anh em nên chủ động cầm một cái trang mà chơi đó rất là thực tế nó nó nó không có bị lu bu như là anh em chơi qua thầu cò này nọ các kiểu đấy thì ok đây là chỉ chỉ là những gì mà tiến nói lên để cho anh em tham khảo thôi nha còn những mã kèo chuẩn hơn tiến xin nói một lần nữa tiến sẽ đẩy lên trên nhóm và để vào cái nhóm của tiến thì tiến sẽ cho anh em vào hoàn toàn miễn phí nha hoàn toàn miễn phí tiến không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết đấy nhưng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện mới được vào nhóm của Tiến thứ nhất là anh em phải có một cái số 4 nhất định nhớ nha anh em một cái số 4 anh em chia banh mà số 4 của anh em ít nhất cũng tầm một hai củ hai ba củ gì đó trở lên chứ cầm vài trăm thì tốt nhất là né đi để cái cái số tiền đó mà uh, ăn uống uống cà phê hay dẫn bạn gái đi chơi đi đừng có tìm đến tiếng làm gì cho mất thời gian thêm đúng không đấy và thứ hai anh em phải chơi trang phải cầm một cái trang chơi như tiếng đó phải chủ động chơi trên trang có thể nắm bắt được những má kèo cũng như là là chủ động vào những má kèo mà anh em thích này rồi có thể để bóng lăn rồi vào kẹo gung rồi rồi xem thế chặn của hai đội đá như nào rồi vào trực tiếp giữa chặn đấy chơi như vậy mới gọi là chơi chứ đừng có chơi bóng ngoài qua thủng qua còn nha anh em vừa bị mắc like mắc phí mà còn ảnh hưởng rất là nhiều đến mình nữa đấy nói chung là là tiếng nói đơn giản thôi chắc anh em chơi qua thầu qua cọ anh em cũng hiểu đúng không đó cho nên tiếng xin nhắc lại một lần nữa anh em thật sự đang thua tha xa bờ đặc biệt là những anh em đã đi xa ở cái vòng loại World Cup vừa rồi đó chắc chắn là nhiều anh em rất là xa bờ tại cái vòng mùa World Cup vừa rồi muốn gỡ gạt muốn đi cùng tiếng ở chặng đường phía trước và ờ, còn rất là nhiều trận đấu hay phía trước đấy thì anh em à, cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram tiến có để phía dưới góc màn hình trong cái video này đây số zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram a còng kèo bóng cao tiến anh em cứ liên hệ một trong hai nền tảng này tiến sẽ đáp ứng nếu như mà anh em đáp ứng được hai yêu cầu tiến đưa ra thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí đó và anh em chỉ việc mà mà để tiến lên kèo rồi tham khảo cái mã kèo hợp mã thì vào thôi đó ok cho anh em thì à, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé nếu như mà anh em đã yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi hai cái kênh Tiến số kèo cũng như là Tiến bóng đá giúp cho Tiến nhé. Và Tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.